qua em thấy ai đây sao anh lại chết lặng một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về em cứ mãi ngân ngờ chờ anh tại sao yêu đến thế lại gian dối con tim em vỡ tan mất rồi tưởng chúng ta But now